năm nay thì duy nhất 52 được nổ về trong ta hai nháy phải không anh em? Và lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện như là không không nổ về trong ta một nháy anh em ạ. À. 33 nổ về trong ta một nháy phải không anh em? Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không ạ? Và ngày hôm nay cũng xin chúc mừng những anh em đã chiến thắng con ba càng 223 và những đầu lô tô một nháy, hai nháy anh em ạ. À.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 23 tháng 12 9 gấp cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 9779 phải không ạ? Rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Và ngày hôm sau thì 79 được nổ về trong ta một nháy phải không anh em? cầu kèo có thật 100% anh em nhé. Có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em? Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 24 tháng 12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 không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ và tôi sẽ đi chạm đề cho anh em tham khảo tôi sẽ bắt chạm 3 và chạm 5 cho anh em xin lỗi chạm 8 cho anh em tham khảo ngày mai anh em ạ rất đẹp rất sực rỡ anh em nhé